du vào thành Jericho và đi ngang qua thành thì kia có một người tên là Zaccheo ông thủ lãnh người thu thuế và là người giàu có ông tìm cách nhìn xem Chúa Giêsu là người như thế nào nhưng không thể xem được vì người ta đông quá mà ông lại là người thấp bé vậy ông chạy đến trước trèo lên xuống để nhìn xem người vì người sắp đi ngang qua đó khi vừa đến nơi Chúa Giêsu nhìn lên trông thấy ông người lên tỏ rằng người sao kêu hãy xuống mau vì hôm nay ta phải có lại nhà người ông vội vã trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người mọi người tiên lẩm bẩm rằng ông này định cho một nhà người tội lỗi sao ông sa kêu đứng lên thưa cùng chúa rằng lạy ngài tôi xin cố thí nửa phần gia tài của tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì tôi xin đền gấp bốn Chúa Giêsu bảo thế rằng hôm nay cha đang được ơn cứu độ bởi người này cũng là con cái pha nam vì chứ người đến tìm kiếm và cứu chữa những ông chẳng trông sinh thế nào cả vì ông là người trưởng nhóm thu thuế mà trưởng nhóm thu thuế thì lại bắt tay đến quốc ma, tức là nước Israel đến quốc ma đô và ông bắt tay với đến quốc Roma với vùng bề đây tức là đánh thuế đánh thuế cái người của Thái bởi vậy là người Thái ghét ví dụ như các môn đề đi đánh cá và có dụ là phép phép là hai thuyền cá kéo lên con này thế vừa kéo lên con này bạc xong về nhà làm thu thuế bỏ đến đánh thuế các tốc độ của một đô mà người có thể nhắc một đô hơn nhiều thì vì quân thu thuế chết đầu trên cổ người nghèo tức bụng lắm nhưng hôm nay ông ta kêu rồi về trong bụng không trong sạch tên sẽ từ quốc tế là trong sạch nhưng ông chẳng trong sạch khi nào vâng thưa anh chị em nhưng có một điều này là ông nghe quy du đi lên jerusalem đi qua thành jericho tức là có vài cái số nữa là đến jerusalem đến nơi quy du khi trước khi về Jerusalem đi qua Jericho mà thành Jericho thì cuốn bán đông khi là người nước Trung Đông người ta phải đi qua con đường đấy để người ta những người thuế sống thế là ra kêu mắc sâu người chúng ta ngang ngang cao nhất ở sáu mét bảy mét tám và những người kêu anh chính là mình nghĩ họ khó nhìn rồi thế đây là một cách tư đường cách tư cách mạng rất buồn thế là ông tìm hiểu đừng nên xảy ra theo thế là ông có một cách nào khác chạy lên trước có một điểm độc đáo chạy lên trước chiều lên cây sung quay chiều những cái xúc tức là ông phải tin và Giêsu nghe nhà chủ giải nói ông lên nhìn lên nhìn để nhìn thấy Chúa thôi ông không dám mơ ước gì ông thể nhìn xem xa như thế nào thôi nhưng khi ông trèo chèo cái xúc ông đang mất đó trên cái xúc không dám nhìn mặt Chúa cho nó thế là ông Chúa Giêsu bước lên cái hình yêu Quy chú ngước lên nhìn thấy cha kêu Và Quy chú gọi Xem kêu xuống màu Vậy chúng ra kêu Ra kêu đang bật thiện Nhưng hôm nay Chúa gọi ra kêu đức danh của ông Chứa muôn ngàn người Sao Chúa lại biết Vâng, vì đó đôi tranh từng con chim từng con chim cổ kêu đúng tên mà kêu phải mắng hay kêu mày chúng ta kêu tôi phải không đúng sao xuống mau gọi những người bản thân sao kêu phạm hồn làm sao ngài biết tên của con biết tên của lại sao kêu người chúa giờ sao kêu thế mình bật thì mà gọi thằng sao kêu là sao sao kêu vô vọng vâng cha dạ, tiệm muốn tìm gặp chúa muốn xem như chúa tìm thấy chúa như thế nào và chúa giêsu là một đấng đại tài không trách tội con của mình không ái con của mình nhưng con ra theo tên gọi thân sư xuống mau cái từ thân thương xuống mau và anh nay trong nhà ngươi đến thăm nhà người Trung Quốc thấy thì úi sửa Trung Quốc này không biết tổng tổng tổng là lúc đầu tiên chỉ biết tổng cái tên này tổ lỗi được thế nào sau này các ông còn vào trong cái nhà đó chúng tôi hét vô cùng rồi ông vào tôi hét vô cả đông người và ra kêu đứng trong tòa nhà ra kêu lên ngài Giêsu tôi xin lấy nửa sang tài của tôi cho người trong một của thái nếu mà trộm con ngựa thì phải để gấp bốn lần như vậy khi nói ông đã trộm ai ông lấy ai ông sẵn sàng để gấp bốn lần vâng kính thưa anh chị em hôm nay này chúa ơi này sao kêu này ngừng khi ông nói xong một điều cũng xong hôm nay chúa ơi hôm nay ông là con cái Abraham là con cái là những sản phẩm đó của chúa vậy thì mặt ông được hưởng ơn đủ hôm nay hôm nay chúng gọi đến đích danh chúng ta có tình thánh thì chúng ta là tội gọi đích danh chúng biết từng người một từng người một từ trước đến sau biết gọi tên xong biết đến sinh ra ngày nào đến bây giờ tôi câu hỏi bà anh chị em ví dụ anh ông bà anh chị em có cái tin của mình ấy, nói nữa không vào trong lòng mình chắc chắn bây giờ ông bà anh chị em bảo tin là tim của tôi như này có dám chắc không cha buồn cười tin của con của con cha buồn cười chúa chắc bây giờ nếu là tin của mình cho áp lực nâng trong nhịp hướng vô phương không được tóc có đứng được không không được mặc dù quan thiên cũng không được phổi cũng vậy thôi vậy ai mà có đứng được anh mềm mềm ai bắt được năm trăm là được cũng chính có đến đấy bây giờ chúng ta vô chừng nghe chúng ta có dám xin lỗi một lần không chúng ta có dám bỏ nửa chân để xin lỗi bố xin lỗi mẹ chúng ta có dám xin lỗi vợ vì đã làm lời với vợ có dám xin lỗi chồng vậy chúng ta nói tin con người chúng ta vậy lỡ chúng ta có xúc phạm đến ông đến bà đến cha đến mẹ đến con đến cái đến những người xung quanh chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta con xin lỗi mẹ con xin lỗi bố đời con chúng ta hãy biến gia đình chúng ta cuộc sống chúng ta giáo dục chúng ta có chúa yêu gì ở giữa môi của chúng ta ta hạnh phúc ngay ở đời này không phải đời như thế nào không cần mà chúa muốn chúa từng người từng người trong người chúng ta hãy biến có chúa mời chúa vào trong gia đình của mình có mời chúa vào trong gia đình của con có mời mẹ vào cái đời này không cần xa không cần tiền nhiều chúng ta cần hạnh phúc